Hello mọi người, thì mình là Lâm đây Mình vừa mới ra video cách đây vài hôm thôi Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm tiếp thêm một video nữa Bởi vì là tuần sau mình sẽ khá là lười Thì hôm nay mình sẽ làm video review về ngôi nhà gỗ 9K của mình nha Bởi vì là ngôi nhà của mình á được rất là nhiều bạn thích luôn á Nhưng mà không ai biết thế nào Thì đây chính là ngôi nhà của mình nè mọi người Tuy nó rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là âm cúng luôn á nha Thì bây giờ cùng mình đi vào trong coi thế nào nha mọi người mọi người đừng có để ý cái bio của mình nha bởi vì nó xùm xàm vậy á thì đây là ngôi nhà của mình nè mọi người mọi người thấy nó có nó hơi hơi ấm ấm không bởi vì là mình đã sử dụng rất nhiều cái vật phẩm rồi đồ nội thất mà nâu nâu với mọi người tôi nó nâu nâu để làm cho ngôi nhà của mình nó có một cái phong cách gọi là hơi retro với hơi uh, bụi bụi mọi người cho nên nhìn nó khá là đã mắt ha thì đầu tiên đó chính là phòng khách của mình nè phòng khách của mình thì mình sử dụng những vật phẩm mà đơn giản thôi nó có sẵn ở trong cửa hàng nội thất đó mọi người đấy mình sử dụng tất cả những loại cây những loại uh, kệ tủ rồi tất cả những bức tượng để làm cho cái cái không gian này trở nên nó ấm cúng hơn ở bên này thì có một cái bạn thông báo nè còn bên cạnh cái bảng thì có cái gì mọi người biết mà đúng không hôm qua mình vừa mới nhận được luôn á mọi người nhưng mà hôm qua mình chưa kịp quay video thì nó đã nhận mất tiêu rồi còn bên đây thì là phòng bếp của mình nè mọi người mình xây không có vách ngang cho nên nhìn nó khá là rộng rãi ha mọi người tuy nhiên là vẫn hơi hơi ít đồ nhưng mà nó vẫn rất là đầy đủ và tiện nghi nha mọi người vẫn có đầy đủ tủ lạnh và lò vi sóng dưới chân mình thì là một cái thảm trứng mình mở từ cái hộp hamburger mọi người kế bên đấy đó chính là cái góc này là mình thích cực kỳ đúng mọi người góc này giống như là kiểu như là để mình hát live á mọi người hát nhạc sống ấy mình thích cực luôn bởi vì nhìn nó khá là chill và nó rất là ấm cúng luôn thì mọi người có thể đến đây có thể ngồi lên đây nè để có thể hát cho nhau nghe à, hoặc chúng có thể ngồi trên những cái ghế nhỏ nhỏ như những cái ghế nhỏ nhỏ bên này nè mọi người rất là dễ thương đúng không tiếp đến mình sẽ cho mọi người ra phòng ngủ của mình nha phòng ngủ của mình thì nó cũng khá là đơn giản thôi bởi vì là mình chẳng có nhiều cái đồ màu nâu lắm à, lúc trước á thì game nó chưa phát hành cái giường màu nâu mà người trên mình sợ cái giường kia nó khá là xấu thì bây giờ game đã phát hành rồi nè cái giường này thì mình thấy nó khá là ổn hơn ở bên đây thì có hai cái cái chậu cây nhỏ nhỏ để cho nó có thể thông thoáng hơn tiếp đến mình sẽ cho mọi người coi nhà vệ sinh của mình nha thì đây là nhà vệ sinh của mình tuy nó nhỏ nhưng mà vô cùng tiện nghi luôn nha mọi người có đầy đủ toilet à, bồn cầu và bồn tắm có cả chiếc ghế này để mình có thể ngồi mình nghỉ ngơi ở bên đây thì vẫn có các bồn rửa tay và các phụ kiện khác trông rất là dễ thương đúng không mọi người còn bên này là cái, cái có một cái ghế để chờ nè mọi người mình sử dụng hết tất cả những vật phẩm từ gói Ai Cập á mọi người nhìn rất là cổ điển luôn ha mọi người còn bên này thì là một chiếc ghế để chiêu đồ mình lấy từ gói phía phía bắc mùa trước trông rất là dễ thương luôn ha còn phía trước mặt mình đó chính là khu cắm trại khu này thì mình vẫn chưa xây xong tuy nhiên đó là mình vẫn sẽ cho mọi người coi nha khu cắm trại mình xây có bị hơi khó bởi vì là cái nền của nó màu xanh lá cây á mọi người cho nên nó nó không hợp với cái tôn của mình còn ở bên đây thì là có một chiếc ghế mình mình đang định là làm cho nó thiệt là đặc biệt nhưng mà mình vẫn chưa làm xong thì bây giờ mình sẽ cố gắng làm xong thật là nhanh để cho mọi người cùng coi nhé thì video của mình đơn giản là vậy thôi lần là hết rồi đó mọi người cảm ơn mọi người đã coi hết video của mình yeah bye bye mọi người nha mọi người nhớ bấm like với lại đăng ký cho mình nha mình cảm ơn mọi người rất là nhiều